mới cho các bác à, đi yếu yếu yếu yếu yếu đề nghị bác các bác phải đeo khẩu trang vào nhá và đoàn mời các bác giải tán đoàn các bác quay trở về nhá bác trưởng đoàn đeo khẩu trang trước đi các bác đeo ờ, hết vào cho các thành viên của đoàn mình Đây. bác đeo vào trước đi bác đeo vào trước đi Bác ơi Bác đeo vào bác trước đi Ồ. Ừ, thế thì để thiết kế cho các bác cái khẩu trang vừa nhá Khẩu trang to đấy bác trưởng đoàn đeo trước đi Bác đeo vào mặt bác ấy <laughs> Bác không phải đeo vào cho gấu đến cứu đây, cứu ờ, vịt đây Vịt đã bị cá sấu ăn thịt rồi, hiu yêu hiu yêu hiu yêu Nào bác lợn tiến lên nào, bác lợn tiến lên, bác lợn tiến lên nào Tấn công cá sấu Cứu được vịt rồi, đoàn ta lại quay về thôi Nhanh nhanh ông cá sấu đuổi, nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh Iu iu iu Ọp ọp ọp ọp Cá sấu đuổi đến rồi, cá sấu đuổi đến rồi Ôi cá sấu ăn thịt ô tô rồi Cá sấu ăn thịt ô tô con rồi Các bác hãy để cứu đây Cứu ô tô đây, giải cứu ô tô đây Bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp tớ tấn công cả bác này à sắp bắt được cá sấu rồi sắp bắt được cá sấu rồi sắp bẻ gãy răng cá sấu rồi bẻ gãy răng cá sấu rồi giải cứu gà con giải cứu gà con nhanh lên Hiu hiu hiu hiu hiu hiu Lợn đến giải cứu đây ô tô đây ô tô đến giải cứu đây Giúp đỡ giải cứu gà con Xong rồi À xong đã cứu xong rồi Xong giỏi quá Mà cá sấu bị thương rồi Bây giờ con phải băng cho cá sấu đi Để trả cá sấu về đầm này Băng đây băng đây này Con xé ra con băng cho cá sấu đi Băng vào cổ cá sấu kìa Cá sấu bị thương rồi xé ra băng vào cổ cho cá sấu con băng vào cổ mà cổ đâu cổ bị thương rồi cổ có cái nịt như thế ừ con băng vào cổ cho cá sấu đúng rồi bác phải xé ra chứ có băng khẩn cấp đi chú bộ đội bị thương rồi đau quá đau quá